À, em chào à, các anh chị và các bạn à, chúng ta đang có mặt ở đây là đường à, Nguyễn Cảnh Trân à, theo hướng này là mình đi ra đường Trần Hưng Đạo nè à, ở khu vực này là thuộc cầu Kho à, bây giờ Sài Gòn là hơn 9 giờ tối à, đây chúng ta thấy có cái quán Úc Hương nè à, rất là đông luôn dẫn các anh chị bạn đi à, à, ăn đêm nha à, này có sự tham gia của nị và bạn đồng nhỏ nè <laughs> à, chúng ta đang ngồi ở đây là quán à, út hương à, cái thực đơn của quán này. TK 18 xịt 1 Nguyễn Hữu Cảnh thì ở đây lúc trước có review à, mấy món rồi à, hôm nay chúng ta à, xem lại ha, cái thực đơn này à, cơm chiên dương châu rồi cơm cá mặn 50 ngàn 52 ngàn à. sẵn à, cập nhật à, một số à, món để các anh chị bạn có dịp chúng ta đi về đây và thưởng thức <coughs> à, đây mì xào giòn mì ý mì Sài giòn à, tôm mực 74 ngàn bò bé tết 59 ngàn à, nước uống rồi bột chiên nữa nè à, khoai hủ tiếu nữa nè à, bún, bún gạo nè mà đưa đưa chị đi à. Ờ, mì xào giòn nãy có kêu rồi á nãy giờ họ nãy kêu nãy giờ thằng kia không nói gì vậy à? không còn món khác không không ờ, một một người ăn thôi hết về sao Gòn hả? Đi kêu gì? Súp. Dạ. Lộn nãy đòn À, đi trễ quá chợ quá mì Sài giòn hết rồi giờ thì à, ăn à, nhẹ thôi ăn súp rồi à, đi về à, tại vì nay này đi làm về trễ rồi rồi không ăn cơm nhà đòi đi ngoài đường nữa ăn nhà rồi cũng đòi đi nữa à, đây có món uh... súp súp bà đe đâu đã giờ kêu ủa không có hành lại không có hành à hết hành à sao sắp chứ không biết ớt thôi ok lỡ rồi sao bỏ đi Hai bạn đồng ăn súp à nay mình lỡ à, đi dạ. tới đây rồi không có mì xào giòn mình ăn súp cũng được ăn trứng à. ăn trứng rồi nha chén súp cũng uh, rất cũng là hấp dẫn chén súp ăn cũng được có gì trứng cua trứng cua trứng với cua nha không phải là trứng cua còn gì nữa thịt gà như là hả nó, nó cái nước nó ngọt nước của còn chén này nó nhiêu ta? 26 ngàn 26 ngàn đầy chén nữa Đi vô đi ở khu vực này là quán út Hương là lớn nhất đó, mình nhìn bên đường này, à, bên đường cũng có quán út Hương nữa nè à, đây có những con hẻm mà đi thông vô chợ Ba Có nước mía không? Còn nước mía không? À? Hết nước mía rồi. À. Thôi trà đá đi. Tại đi trễ quá thì cái gì cũng hết. À, nên à, anh chị và các bạn thông cảm nha. 11 sẽ đi sớm hả? à, con đường này à, ngày xưa buổi tối rất là đông à, nhộn nhịp lắm à, nhưng mà bây giờ thì không có đông à, nhộn nhịp như ngày xưa ngày xưa là cách đây à, theo em biết thì mười mấy năm thôi lâu lắm ngày xưa thì có quán trái cây dĩa nằm ở hướng này nè nằm ở cuối đường nhưng mà bây giờ những cái quán trái cây dĩa đó không có còn nữa còn một vài quán à. ờ, không có đông lắm nên con đường này cũng không có sơm tù à, buổi sáng thì có chợ à, đi vô à, cái hẻm TK 31 à, rồi à, lòng vòng trong cái hẻm à, TK 30 28 26 46 Ủa cái chợ đó hẻm tự phát à, lộn chợ tự phát à. chợ tự phát từ xưa tới giờ chợ đâu có nhà lòng chợ đâu chợ ờ, chợ nhỏ chợ trong chủ yếu bán những người trong xóm xóm cầu kho ngày xưa thì ờ, mỗi xóm có một cái chợ rồi dù ờ, xóm nào đông thì chợ lớn như sớm Bình Đông rồi có ờ, chợ Bình Đông ông sớm nó ngay cho chỗ ờ, ờ, đường lưu thông đường thủy Thật ra cho nên chợ đó chợ lớn à, bên kia có quán hải sản biển Việt biển Việt còn nó phải ở Cần Thơ tại Đấy, nó là rạn biển con này là biển việt khác à, những cái mặt tiền ở đây rất là lớn ngôi nhà này giống như chung cư à, nhưng mà không phải chung cư nhà nhà lớn nhà nhắc đồ xuống à, còn bên kia có quán cơm chay hẻm uh, TK 31 hẻm nó đi vô những cái khu mà khu chợ cũ ô chợ nhỏ ờ, có những cái tiệm hớt tóc ờ, đầu ờ, đầu hẻm có quán phở hà à, dịp buổi tối đi đây thì không review được cái món à, à, mì xào giòn thì à, gợi nhớ các anh chị các bạn những hình ảnh ở khu cầu kho về đêm nha à. À, chúng ta thấy à, cập nhật à, những cái à, khung cảnh ngày ấy và bây giờ à, bên kia thì có quán cà phê cái cây dĩa sinh tố rau má nhưng mà không có đông lắm à, bạn nào ăn hết rồi ngon không ngon không ai ăn à ai có ăn không à, ở đây có món lẩu nghiêu nè à, lẩu nghiêu 200 à, ngàn Hồ Lậu Thái <laughs> Lậu Thái chứ không phải lậu nghiêu rồi số hình ảnh ở ờ, khu cầu kho đường Nguyễn Cánh Trân à, khu à, chợ nhỏ về đêm à, gửi các anh chị và các bạn à, qua đây có em bé nữa nè đó à, đi tối nhưng mà ở đây cũng có mấy gia đình ờ, đi ăn đêm nè ờ, quán hương ở đây có bốn năm bốn năm địa chỉ ở đây à, ở nhánh đường này rất là nhiều ở trong cái chợ cũ chợ nhỏ thì cũng có những cái uh, quán ăn hôm bữa thì em thấy như có quán ốc có một hai quán thôi rồi buổi tối cũng có bán hủ tiếu mì vòng vòng ở trong cái hẻm chợ cầu khô ở chợ nhỏ nè à, rồi bây giờ mình đi à, về thôi đó. À, giờ mình kiếm đường ra nè nó rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn Wow, wow, à, xe, xe trong đây có cái quán à, quán ốc rồi đi về thôi